VinFast phản hồi sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast đặt tại Mỹ mới đây nói với Đài tiếng nước Hoa Kỳ rằng hãng ô tô của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng sẽ giao xe cho người mua ở Mỹ sau khoảng một năm nữa kể từ thời điểm này. Đây là câu trả lời của bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ dành cho câu hỏi của Đại tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của hãng đối với mối hoài nghi của công chúng và một số chuyên gia về khả năng thực hiện lời tuyên bố của hãng trong nhiều dịp khác nhau rằng loại xe của VinFast sẽ đến tay người dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022. Trong một email gửi cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào hôm 24 tháng 11, bà Nguyễn Hương Giang cho hay hãng ô tô nổi danh ở Việt Nam nhưng hầu như vô danh trên thế giới, kể cả ở Mỹ, đã bắt đầu thử nghiệm xe, lên kế hoạch sản xuất xe và thực hiện các nghiên cứu thị trường bán hàng. Tất cả đều đang được thực hiện theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Dự kiến chúng tôi sẽ giao xe E35 và E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Nữ Phó Tổng Giám đốc của VinFast tại Mỹ đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc toàn cầu của VinFast Michel giới thiệu mẫu xe E35 tại triển lãm xe Los Angeles vào ngày 17 tháng 11. Cũng như Đài tiếng Hoa Kỳ đưa tin VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe tiện ích thể thao chạy bằng điện ở triển lãm xe hơi Los Angeles vào cuối tuần thứ ba của tháng 11 với những hoạt động quan hệ công chúng rầm rộ được báo đài quốc tế và các kênh cá nhân trên nền tảng mã sội đưa tin rộng rãi. Đồng thời cũng gây ra nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, một số người am hiểu về ngành ô tô, trong đó có tiến sĩ Trương Ký Hoàng Phương, một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm ở Đức nhận định rằng việc xe VinFast được người tiêu dùng lái trên các con đường Mỹ vào cuối năm 2022 là điều bất khả thi. Ông Phương, chuyên gia kiến trúc của các dòng xe điện thế hệ mới của BMW chỉ ra rằng tại triển lãm đang diễn ra ở Mỹ, mẫu xe E35 là phiên bản còn đang dở dang, chưa hoạt động được. Trong khi mẫu E36 mới chỉ ở dạng làm bằng đất nặn, chuyên nghiệp. Xét theo quy trình chuyên ngành chế tạo xe hơi, hai mẫu xe trên còn chưa đạt đến cấp độ prototype tức là bản nguyên mẫu đã chạy được. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong khi đó, từ bản prototype ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể sản xuất ra xe, có đầy đủ giấy phép để bán cho khách hàng. Ông Phương đã nói, và vì vậy ông khẳng định không thời gian từ nay đến cuối năm 2022 là không thể đủ để VinFast thực hiện tuyên bố của họ. Một cơ sở khác để nhiều người nghi ngại là ngay cả mẫu xe E34 ở trong Việt Nam tuy đã mở bán và nhận đặt cọc của người mua từ cuối tháng 3 với lời hứa là sẽ giao xe vào tháng 11 năm nay. Song thực tế chưa có bất kỳ chiếc xe nào đến tay khách hàng ở trong nước. Đây là hình ảnh chiếc xe E34 dành cho thị trường Việt Nam. Như vậy thì làm sao hãng có thể sản xuất hai mẫu xe lớn hơn, mới hơn và giao sang Mỹ trong khoảng thời gian không còn nhiều? Đó là câu hỏi mà không ít người nêu ra trên mạng xã hội và các diễn đàn về xe hơi xác nhận với Đài tiếng nói Hoa Kỳ về việc chưa có mẫu xe E34 để giao cho khách hàng ngay trong Việt Nam, một đại lý bán xe hơi VinFast ở Hà Nội đã nói rằng Về xe E34, chúng tôi đang nhận cọc chương trình thôi, chứ chưa có xe ra đâu. Chắc phải tầm đầu năm sau, tức là 2022 mới có xe. Người này nói thêm rằng, ban đầu kế hoạch của hãng đặt ra là giao xe vào tháng 11 hoặc tháng 12 này, nhưng do dịch Covid-19 nên việc giao xe bị chậm một chút tỏ ra tự tin về việc xe E34 sẽ chiếm đến tay khách hàng, vẫn là đại lý bán xe Hà Nội nói rằng những ai muốn mua xe cần đặt cọc 50 triệu đồng ở thời điểm này và sẽ nhận xe vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022. Người này còn đưa ra nhận định rằng bây giờ chúng tôi bị trễ thì cũng chỉ trễ tầm 1-2 tháng thôi chứ không thể để lâu được. Trong khi đó, một đại lý xe VinFast ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một bức thư khác hoàn toàn. Thực sự mà nói là chưa có thời gian chính xác luôn khách đặt từ hồi tháng 3, tháng 4, giờ còn chưa có xe nữa. VinFast đâu có chốt thời gian giao xe bao giờ. Giờ là chưa chốt luôn. Bên cạnh những nhận định ít lạc quan từ một bộ phận trong công chúng về một số chuyên gia về khả năng VinFast khó có thể giữ lời hứa về giao xe ở Mỹ, báo đài quốc tế và các nhà phân tích chuyên ngành xe hơi cũng bàn đến tương lai cạnh tranh đầy khó khăn của VinFast tại Mỹ. Một số báo đài và các nhà phân tích bình luận diễn ra trường hợp các hãng xe Trung Quốc hay Pháp đã thất bại trong việc chinh phục thị trường Mỹ và bày tỏ lo ngại cho VinFast. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ. VinFast đã tự tin về thành công ở Mỹ trao đổi với vấn đề này với Đại tiếng Hoa Kỳ qua email. Phó Tổng Giám đốc VinFast ở Mỹ, bà Nguyễn Hương Giang khái quát về con đường của hãng xe non trẻ mới có lịch sử hoạt động dài có 4 năm và đến từ Việt Nam như sau. Mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường, với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, đồng thời có sự nghiên cứu kỹ về thị hiếu khách hàng, chúng tôi tự tin sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Bà Giang cũng không cung cấp thêm chi tiết về chiến lược của VinFast, song theo tìm hiểu của Đài tiếng Hoa Kỳ, trong các dịp khác nhau, bản thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo của tập đoàn mẹ Vingroup cũng như các hãng như VinFast cho hay họ nhắm đến những khách hàng ở Mỹ muốn chuyển từ xe có động cơ đốt trong sang xe chạy bằng động cơ điện. Phân tích về chiến lược của VinFast từ góc nhìn của chuyên gia, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, Việt Kiều ở Đức chỉ ra rằng việc VinFast tuyên bố sẽ mở tới 60 điểm bán hàng chỉ riêng trong bang California vào năm 2022 cho thấy họ muốn đặt trọng tâm vào khách hàng đang chạy xe xăng, dầu tại bang này. Đây là động thái của VinFast sớm đón đầu làn sóng mua xe điện của người dân California trong vòng 9 năm tới vì chính quyền tiểu bang đã ban lệnh bắt buộc xe cộ thông dụng không được phát thải kể từ năm 2030. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh người giàu nhất thế giới tỷ phú Elon Musk, người sáng lập ra xe hơi điện Tesla ở Mỹ. Căn cứ vào các tuyên bố úp mở của lãnh đạo Vingroup và VinFast về việc định giá cạnh tranh cho dòng xe E35 và E36 so với các xe cùng động cơ đốt trong, Ông Phương dự đoán hãng xe Việt sẽ áp dụng chính sách tương tự với những gì đã tuyên bố về xe điện E34 ở Việt Nam. Đó là không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính và không tính lãi để đưa vào giá bán xe, giảm giá xe trực tiếp hoặc thông qua các hình thức phiếu quà tặng cho những khách hàng đầu tiên, cho thuê thay vì bán pin, vân vân. Các bước đi này nhằm giúp giá bán xe điện của VinFast trong giai đoạn đầu không quá cao so với xe xăng, dầu ở Mỹ, ông Phương đã nói. Tuy nhiên, ông cho rằng các chính sách này vẫn chưa đủ tại thị trường Mỹ, vì trong thời gian một vài năm trước mắt, xe của VinFast phải lắp ở từ Việt Nam rồi lại vận chuyển sang Mỹ, phải trả thuế nhập khẩu, nên chi phí tăng lên và bị bất lợi so với xe xăng, dầu được chế tạo và bán trực tiếp tại thị trường Mỹ. Mặt khác, tiến sĩ Phương dự báo rằng mô hình bán xe cho thuê pin sẽ không hấp dẫn với khách hàng Mỹ vì đa số muốn mua đứt bán đoạn chứ họ không muốn chỉ mua xác chiếc xe và bị ràng buộc về pin khi muốn bán xe. Từ những vấn đề kể trên, tiến sĩ Phương dự đoán rằng có nhiều khả năng là VinFast sẽ nghiên về xu hướng mang xe đến tay người tiêu dùng theo hình thức cho thuê xe ở Mỹ. Đây là hình ảnh Los Angeles, bang California, Mỹ là nơi người Việt Nam sinh sống đông nhất. Ông Phương nói cụ thể hơn như sau. Nghĩa là VinFast cho thuê xe thời gian đầu, ai thích thuê thì chạy, trả tiền hàng tháng, không thích thì trả lại, không thuê nữa. Thích thì sau này có thể mua xe và trả số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền đã trả để thuê xe. Và Việt Kiều chính là sứ giả cho thương hiệu của VinFast là câu hỏi cũng được đặt ra. Để giành được chỗ đứng chân ở thị trường Mỹ, vốn khét tiếng về mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe, các khách hàng tiềm năng là người Mỹ gốc Việt ở California sẽ được VinFast xem trọng nhất và nhắm đến nhiều nhất. Tiến sĩ Phương đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Củng cố cho lập luận của mình, chuyên gia lâu năm của hãng BMW đưa ra hai lý do như sau. Thứ nhất, California là nơi có người gốc Việt sinh sống đông nhất ở Hoa Kỳ và cả trên thế giới. Thứ hai là khác với những khách hàng khác ở Mỹ nói chung, khách hàng gốc Việt là sẽ sẵn sàng chi trả ngay cả khi giá của VinFast cao hơn các loại xe khác, trong khi còn chưa rõ chất lượng xe ra sao. Điều này có liên quan đến yếu tố tinh thần dân tộc. Đây là một điểm có lợi cho VinFast để có thể bán được xe, một số thủ thuật bán hàng khác mà VinFast có thể áp dụng để lôi kéo người mua gốc Việt là khuyến mãi cho họ với giá vé máy bay miễn phí về Việt Nam chẳng hạn, nghỉ dưỡng ở các khách sạn, resort hoặc sử dụng các dịch vụ khác trong hệ thống thuộc tập đoàn VinFast Group hay dành cho họ ưu đãi nếu họ đầu tư vào bất động sản của tập đoàn. Tiến sĩ Phương đã tiền liệu như thế. Và việc mời MC Nguyễn Cao Kỷ Duyên xuất hiện và phát biểu tại buổi ra mắt xe VinFast tại triển lãm xe hơi Los Angeles cho thấy hãng nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng gốc Việt mỗi khách hàng gốc Việt sẽ là một sứ giả cho thương hiệu của xe VinFast tại Mỹ trong tương lai. Ông Phương đưa ra quan sát của mình như vậy.